thưa đại chúng à, thứ năm tuần trước chúng ta đã nói đến mục thứ hai của lục độ là trì giới à, trì giới ba la mật vì sao chúng ta nói đến phần lục độ tại vì xen sở đến nguyện thứ 19 à, nguyện thứ 19 đức phật a di đà phát nguyện là sau khi con thành Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu con liền phát tâm tu tập, thực hành các công đức lành, cụ túc, lục độ, ba la mật. À, cho nên chính vì thế mà chúng ta mới giảng đến phần ba la mật. À, lục độ ba la mật thì gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì chúng ta đã đi được hai độ là bố thí và trì giới nhưng mà phần trì giới chúng ta nói mới được một nửa à vì sao sư cô thưa với đại chúng là chúng ta nói được một nửa là vì chúng ta chỉ nói đến phần giới à, phạm những cái điều giới mà đức phật răng dạy à, như vậy khi chúng ta phạm rồi thì phải làm sao à, thì phải sám hối cho nên tuần trước sư cô nói đến giới tướng à, là những cái giới gọi là phòng chỉ nhưng mà lỡ trong cuộc sống thường nhật chúng ta lỡ phạm rồi à, thì phải có cái gì đó à, để chúng ta tu sửa lại phải không à, tại vì đạo phật là tu à, mà tu chính là sửa à, cho nên là đức phật luôn luôn là lấy cái lòng từ bi để độ sinh à, chúng sinh phạm tội rồi đó à, phật không có từ bỏ ngài sẽ lập ra pháp sám hối để cho chúng ta sám hối à, và sám hối là sẽ được được thanh tịnh à, thế thì hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái mục sám hối à, thì quý vị cũng có thể cho rằng đó à, mình suy xét đời này à, mình cũng chẳng là giết cha hại mẹ à, giết người hay là trộm cắp hay là tà hạnh à, nói dối hoặc là uống rượu à, có khi mình tưởng những điều đó là năm giới mình giữ rất là là trong sạch à, nhưng mà chúng ta quên đi à, chúng ta quên đi là là chư Phật dạy rằng nếu chưa chứng được thánh quả thì vẫn có một phần phiền não để mà mà đoạn trừ à, mà phiền não còn thì sao thì là à, chúng ta còn tạo những điều quấy ác mà những điều quấy ác đó là những điều à, nó liên hệ đến cái phần giới luật à, quý vị biết uh, nho gia à, còn nói được câu là sao 人非圣贤，谁能无罪？知错能cải san mô ta yên ừ. có nghĩa là con người chúng ta không phải là thánh là hiền thì ai dám nói rằng là mình không có tội phải không à nhưng mà chư số nắng cải san mô ta yên biết lỗi mà hối cải sửa lỗi là không có cái thiện nào mà thắng hơn cái thiện này cho nên là san mô ta yen không có cái thiện nào mà trên cái thiện là biết lỗi mà mà sám hối và chừa bỏ à, chính vì thế mà hôm nay chúng ta nói đến phần sám hối và trước khi nói đến phần sám hối thì đại chúng rất là chân thành đối diện với à, lương tâm hay còn gọi là lương tri của mình đó <laughs> là mình biết rằng ít ít nhiều nhiều gì chúng ta cũng có lỗi cho nên chúng ta thành thật nghe lời của đức phật mà phải hành pháp sám hối à, như vậy đại chúng có chịu không à, hay là à, hay là mình nghĩ rằng mình không có tội <laughs> mình không cần sám hối à, à, quý vị biết là thanh vân khi chứng đến quả vị a la hán là vô sanh đó thì mới đoạn được kiến tư hoặc thôi à, tham sân si mạng nghi thôi à, còn trần sa hoặc và vô minh hoặc thì chưa đoạn trừ được à, bồ tát thì mới đoạn trừ được đến cái phần trần sa hoặc nhưng mà còn vô minh hoặc chưa đoạn trừ thậm chí đến diệu giác bồ tát mà còn hai phẩm vô minh để mà đoạn trừ đấy quý vị thấy à, cho nên chúng ta quay quay ngồi nghe à, cái bài sám hối hôm nay rất thiết thực và rất hữu ích cho đại chúng à, bây giờ để chúng ta lục lại cái ký ức của mình đó <laughs> để cho quý vị gọi là sinh can xỉn duyên đó <laughs> là tâm phục khẩu phục à, à, chúng ta y vào năm giới à, để chúng ta tra cái tâm mình thôi thì bây giờ sư cô là là một vị thẩm phán <laughs> để hỏi thử quý vị là đời này quý vị có sát sanh không không à <laughs> ai nói là đời này con không có sát sanh đưa tay sư cô xem à. <laughs> Ừ. à đời này chúng ta ít nhiều gì cũng có sát sanh mà sư cô cũng sát sanh à, tuy là mình không giết người nhưng mà mình cũng giết con vật à, sư cô lúc nhỏ là ở quê là, hay đi bắt cá à, <laughs> cho nên giết giết cá à, rồi đó quý vị mà còn ăn mặn thì có giết không à, không trực tiếp thì cũng cũng gián tiếp à, rồi chúng ta có đập mũi không <laughs> thế thì lúc là sao lúc nãy đó là không có giết à, à có đập mũi không à, <laughs> à đấy à. như vậy thì chúng ta ít nhiều gì cũng có sát sanh đấy phải không quý vị à, à nhưng mà ở đây có một điều sư cô nói rằng á là à, quý phật tử à, tu tập ở trong đạo tràng này hoặc ở các nơi phàm là phật tử à, mà đôi khi nhớ về cái quá khứ đó à, mà nhất là chúng ta là những người à, gọi là thiên chức làm mẹ đó thì không ít thì nhiều à, cũng có khi lầm lỡ là quý vị biết cái thời kỳ bao cấp ừ, cái thời kỳ mà kế hoạch hóa gia đình đó nó còn sơ sài đơn giản đó mà lúc đó mà ừ, sinh con thứ ba là bị đuổi không có việc làm ừ. và cái đời sống nó khó khăn cho nên có nhiều lúc ừ, là lúc đó chưa học Phật á, không biết rồi chúng ta cũng làm những cái điều quấy à, <laughs> à, quý vị à, biết sư cô nói đến cái điều vấn đề gì rồi đúng không à, à cho nên là hôm trước sư cô có có thưa với đại chúng á, là người phụ nữ thì trời phú cho cái thiên chức rất là lớn nhưng mà chính vì cái thiên chức đó là mình cũng phạm tội gây ra những cái lỗi làm nhiều hơn người người đàn ông à, cho nên là cái giới sắc xanh này chúng ta à, lưu ý tí sư cô sẽ bày cho quý vị cách um, sám hối như thế nào để tội được tiêu trừ à, và cái điều sư cô muốn nói ở đây là à, những cái gì mà hồi trước mình lỡ phạm thì đó gọi là chiêu nghiệp ác tức là cái nghiệp đã qua rồi cái ác đã qua rồi à, thì bây giờ chúng ta không cần phải đeo mang đến cái thời buổi hiện tại bởi vì nếu chúng ta đeo mang cái tâm niệm mà à, gọi là hủy đó hối hận đó thì có mang gì lợi ích cho chúng ta không à nó càng không mang gì lợi ích mà nhầm lúc nó làm cho chúng ta mất đi cái cái ý chí à, cái ý hướng thiện nhiều khi mình nghĩ là à, sau lúc đó mình mình vô minh như vậy mình phải tạo những cái điều như vậy à, nhưng mà chúng ta quên rằng á, là đức phật có dạy chúng ta trong cái à, hàng đệ tử của ngài Ngài rất kính trọng hai hạng người Thứ nhất là một người không phạm bất cứ một lỗi lầm nào và Người thứ hai là đó là những người biết lỗi mà mà sám hối cho nên sơ sơ cái giới sắc xanh thôi à, đôi khi có giới trọng mình cũng phạm à, mà giới nhỏ thì thôi thì phạm rất là nhiều rồi à, chính sư cô cũng phạm những cái lỗi à, như là bắt cá đó <laughs> hồi nhỏ đó à, và cho đến bây giờ nhằm khi trong phòng của mình đó à, cũng có khi là quét dán quét quét kiến đó, thì cũng lỡ phạm ha thì trong à, tỳ ni nhật dụng nó có một cái bài kệ rất là hay à, để chúng ta tránh đi những cái lỗi mà à, chúng ta vô tình đi dẫm đạp những con kiến con trùng ở trên đất đó à, thì có một bà kệ là tùng triêu dần đáng trực trí mộ nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ có nghĩa là từ giờ dần là sáng sớm cho đến buổi tối đó à, tất cả chúng sinh đều phải giữ gìn hộ trì mình nếu mà dưới cái chân tôi có lỡ có đạp đi quý vị thì nguyện cho quý vị tức thời được sanh tịnh độ à, đó là một bài kệ mà lỡ mình mình đi mình giảm đạp con vật thì mình sẽ có một bài kệ đó để hồi hướng cho con vật mà mình vô tình giết đó à, đó là thể hiện cái lòng từ bi và khi mình đọc một cái câu kệ lên như vậy thì tâm của mình sẽ sẽ tránh niệm thì ngày đó là mình sẽ à, không có sân hận khi thấy con mũi nó bu và mình nó chích một cái là mình đập một cái phẹt <laughs> nếu mình có một cái bài kệ đó thì mình không thể nào đập con mũi đó à, con mũi mình thường hay đập à, nhưng mà có một cách là sư cô bài quý vị là khi mũi chích nhưng mà mình sẽ không à, thấy khó chịu tại vì khi mũi chích là vì sao mình đập nó liền là vì khi nó chích vào thì nó làm cho mình ngứa <laughs> không phải là vì đau mà mình đánh con mũi mà vì mình bị ngứa mà ngứa thì nó khó chịu phải không à, thì có một cái cách là à, đây là hồi sư cô ở bên Đài Loan á à, các bạn sư cô bày tại vì bên Đài Loan á khi ra ngoài mà chấp tác ở khu vườn sau chùa là mũi nhiều lắm ừ. mà khi mình ra nó không phải là bu một hai con đâu mà có, có khi là bu thành một đàn vậy đó nhiều lắm luôn à. thì bày mình là sao khi mình đi, làm á, thì mình có một cái à, chai dầu mình mình xoa lên xoa lên người của mình à, xoa lên những cái nơi mà mà không có áo áo nó che lại ừ. và lỡ mà nó chích á à, một hai con á thì quý vị làm như thế này khi nó chích vào à, thì quý vị cứ để y cho nó chích à, nó nó chích à, ngứa nhưng mà mình ráng khi nào mình thấy hết ngứa là mình đuổi nó đi nếu mình không muốn bố thí cho nó tí máu thì khi nó, nó chích vào thì nó sẽ nhả cái cái nọc độc của nó ra à, là để nó làm cái máu mình nó tan ra nó không đông thì cái đó là nó làm mình ngứa ừ. nhưng mà khi mình ngứa đó, mình đập nó liền nó chết thì cái nọc độc nó nó vẫn còn ở trong cơ thể của mình à, cho nên mình để cho nó hút nó hút một tí mình hết ngứa tức ngứa tức là nó đã hút cái nọc độc nó vào trong người của nó trở lại thì lúc đó mình đuổi nó đi <laughs> à, thì mình sẽ không bị bệnh à, nhưng mà nếu mình có lòng từ bi thì mình bố thí cho nó một tí máu cũng không sao công đức vô lượng đó à, <laughs> hồi trước sư cô cũng thực hành đó à, thực hành là khi con mũi nó chích mà mình đang tụng kinh mà nó chích mà mình để cho nó hút à, nó ngứa lắm luôn à, nhưng mà một lúc là nó, nó hút lại cái cái chất độc vào vào trong người nó thì hết ngứa thì lúc đó rất thoải mái rồi mình ngồi tụng kinh rồi mình thấy cái bụng nó đỏ lên à, <laughs> tức là đó có máu rồi thì rồi mình đuổi nó đi à, thì mình đã được một công đức là bố thí và lúc đó mình sẽ niệm rằng nguyện cho cái công đức hiến máu của tôi đấy à, xin hồi hướng cho cho vị cái con mũi đó được chuyển nghiệp đầu thai thành người à, đó là một cách cách làm à, nhằm khi người ta nói là để mũi chích là bị bệnh <clears throat> sốt huyết à, quý vị khi nó chích vào mình để nó hút cái nọc độc nó đi thì nó sẽ không không không có còn độc ở trong người của mình đó à, à, thì đó thì thì tùy quý vị còn quý vị không muốn bố thí cho nó thì quý vị đuổi nó đi nhưng mà để cho nó hút hết cái nọc độc ra rồi mình hãy đuổi nó đi thì chỗ đó nó sẽ không ngứa nữa à, quý vị thử làm cho coi còn nó vừa chích vào ngứa quá mình đập cấp hẹt à là cái chỗ đó nhất định nó sẽ bị tấy nó sưng lên có nhầm khi người mà bị da nó độc á, là nó lỡ cho nó ra à vậy đó thì chúng ta trở lại cái phần mà sắc xanh á à thì bây giờ mình đã chấp nhận là mình có sát sanh à nếu như không nặng thì thì nhẹ thì đó là cái tội sát sanh đó. Giờ bây giờ đến cái tội trộm trộm cắp ừ. có nhiều vị đó là con không có đi cướp của của không giết người <laughs> nhưng mà có những cái lỗi mà mà phạm nho nhỏ à, à, không phải là mình cố ý à, nhầm khi là quý vị không biết à, thì sư cô quan sát này à, nhiều người phật tử mà không hiểu được giới à, đến chùa à, nhầm khi cũng phạm cái giới trộm á <laughs> để sư cô phân tích cho quý vị để quý vị thấy là quý vị giật mình đó à, thí dụ mình đi à, dự lễ đám cúng à, trai tăng hay gì đó à, à, chùa nấu thức ăn rất là nhiều phải không đấy thì khi dùng xong á thì mình nghĩ là thức ăn này nhiều quá để cũng hư thì mình xin một ít về để chiều mình ăn à, cái điều đó là sư cô ở đây cũng rất là hoan hỷ nhưng mà quý vị quên rằng là là quên sao mình quên xin <laughs> mình quên thưa à, quý sư cô hoặc là thưa cái người phụ trách đó à, mà mình không thưa mình lấy đi là dù là một tí thức ăn thôi nó cũng cấu thành cái tội của mình à, quý vị đọc kinh lương hoàng sáng đó một vị sa di trộm có bảy trái me trong vườn chùa thôi đó mà cũng đọa địa ngục à, thì chúng ta là lấy một hai ba cái bánh à, <laughs> có, có phạm không có sợ đọa không sao mà im vậy à, mới hôm mùng 1 đây nè <laughs> ở chùa mình nó là sư cô quan sát là thấy <laughs> à, có nhiều người là lấy bao lấy à, đồ đựng đồ ừ, nhưng mà lúc đó lấy có thưa sư cô hay là thưa quý sư cô hành đường không không à cho nên là hôm nay sư cô nói cái vấn đề này nó không phải là chê quý vị mà là vì nói để à, cho quý vị biết rằng á, à, nhằm khi mình chỉ có một cái động tác thôi à, mà mình lại được lấy bánh được về ăn nhưng mà không phạm lỗi đó là sư cô chỉ cho quý vị cái bí quyết mà chứ ở đây không phải là cách à, quý vị nha nhằm vì nhằm khi thức ăn ở chùa dư đó sư cô cũng muốn cho quý vị đem về ăn chứ bỏ là uống nhưng mà mình làm sao đó mình tránh cái phạm cái lỗi à, trộm trộm đồ của thường trụ mà thì chúng ta lấy là chúng ta thưa à, cầm lại thưa sư bà hoặc là thưa sư cô cho con cái này con mang về con ăn thì mọi người rất là hoan hỷ là chúng rõ không à, hay là mình đến chùa à, mình đến chùa mình thấy trái ổi trái mặn cái muốn ăn không <laughs> muốn hả nhưng muốn ăn thì sao à xin nó rất đơn giản có gì đâu muốn ăn thì xin mà như vậy mình ăn bao nhiêu mình cũng không phạm lỗi hết là chúng rõ không à, còn muốn thì, à, sợ cái cái lỗi là quý vị đọc trong kinh lương hoàng sám chúng ta thấy đấy trộn một tí à, dầu một tí đường phèn một trái me mà cái quả báo nó cũng kinh hoàng như vậy à, chúng ta cho nên chúng ta biết để chúng ta lách luật <laughs> chúng ta an nhiên <laughs> như vậy đó là cái lòng thương của chư Phật đó à, rồi đến đến cái tội tà dâm à, tà dâm mình có phạm không ừ. người Phật tử thì được à, quan hệ tránh dâm nghĩa là mình quan hệ với vợ và chồng của mình à, thì mình được phép tránh dâm à, nhưng mà có khi nào à, mình lại à, phải lòng một, một, ai đó không <laughs> đấy cho nên không phải là là xem xét lại mình nha ừ, đôi khi người vật tử đó, à, à, mà đi phải lòng của người khác thì cũng hơi hơi mệt đó à, rồi đến cái tội gì nói dối có không quý vị à, đáng lẽ là đi cái chuyện đó à, đáng lẽ đi cái chuyện đó nhưng mà mình không muốn ai biết mình nói là mình đi cái chuyện này hoặc là mình đi một chuyện mình xin một chuyện là nhưng mình đi tới 10 chuyện à, đó rồi để muốn người ta mà tin cái lời của mình đó, là bắt đầu mình nói theo dệt mình nói cho nó <laughs> lên đủ thứ à, rồi nhầm khi mình tức người kia là mình nói à, hai đầu à, đâm thọc đầu này rồi nhầm khi mình sân lên thì mình nói cái lời thồ bạo đó những cái quả ác đó thì à, rất là nhiều trong kinh nhưng mà hôm nay sư cô không có thời gian để kể cho quý vị thì bây giờ mình đơn cử thôi những cái giới như vậy để cho quý vị biết rằng là là mình là người có lỗi không ít thì nhiều mình đều là người có có lỗi cho nên phải siêng năng hành pháp sám hối và pháp sám hối thì sau đây sư cô sẽ trình bày và đây chính là nội dung chính của buổi chia sẻ hôm nay à, đấy thưa đại chúng à, chúng ta biết rằng khi phật thành đạo dưới cội bồ đề đức phật hoàn toàn không chế giới đại chúng nghe rõ không ừ. nhưng mà vì sao bây giờ lại có nhiều giới như vậy à, tại vì sao ừ. tại vì hồi thời đức phật là những vị tu hành gọi là vô sự tỳ kheo là những người đó tâm người ta thanh tịnh người ta không phạm lỗi thì cần gì phải phải chế giới à, đức phật chỉ nói một cái bài kệ rất đơn giản thôi là san hu dĩ khổ diễn chư chín chí chư y sinh mô chua chu ơ此三业道经，能得如是行，是大仙人道. Đó là cái bài giáo giới của Đức Phật trong khi Ngài thành đạo cho đến 12 năm sau. Chỉ nói một cái bài kệ đó thôi. Là nghĩa là sao? Là thiện hộ cái miệng của của mình, tự định cái tâm ý của mình, thân đừng làm các việc ác. Đó là làm cho ba nghiệp của mình thanh tịnh. Ai là người làm được cái điều đó, tức là người đi trên con đường của chư Phật đã đi nắng tớ rú sư xịn ai làm được cái điều đó sư ta sen rẫn tao sen rẫn tao là con đường đại tiên tức là con đường của chư phật bồ tát đã đi qua à, quý vị thấy 12 năm đầu đức phật đâu cái cái cái nói giới cho nên bây giờ mình có đủ thứ giới không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không nói dối không đủ thứ là vì sao là vì có người phạm cái điều đó đức phật mới mới chế giới cho nên là tùy phạm thì tùy chế có nhiều người bây giờ trách đức phật rồi sao mà ông phật ông chế nhiều giới quá à, làm mình mất tự do <laughs> nhưng mà thật sự đức phật đâu có muốn chế giới à, chúng ta nên nhớ lúc ngài thành đạo với cội bồ đề cho đến 10 mãi đến 12 năm sau đức phật hoàn toàn không chế giới chỉ một cái bài kệ giáo giới mà lúc nãy sư cô đọc cho quý vị thôi à, cho nên bây giờ những cái giới điều mà chúng ta được học đó là vì đức phật thương mình có người phạm à, đó là một tấm gương xấu và đức phật chế giới để mình ngăn ngừa hôm trước mình học rồi đó giới là phòng chỉ ngăn ngừa à, cho nên mình đừng có cầm rầm về sao mà giới nhiều à, cũng như cái à, đèn đỏ ngoài đường đó khi mình vội vàng á mình cứ bực bội một lát cái đèn đỏ một lát là đèn đỏ như vậy là quý vị không hiểu rồi à, một lát có đèn đỏ là mình phải cảm ơn tại vì sao chính nhờ cái đèn đỏ đó mà người lưu hành trên con đường này à, ít bị xảy ra tai nạn à, phải không đại chúng à, cho nên trên đường đi gặp đèn đỏ đó chịu khó dừng lại cảm ơn cây đèn đỏ à là nó giữ trật tự và giữ cái an toàn cho chúng ta trên con đường đi à, giới của đức phật cũng như vậy à, đừng nghĩ rằng là không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không nói dối đức phật chế như vậy là mình mất tự do đi mà không phải mà chính vì nhờ cái điều đó mà mình ngăn ngừa được cái điều ác thì mình mới thật sự được tự tự do ấy. chứ không là mình tạo ác là cái nghiệp ác nó cột lấy mình à, và quý vị biết rồi người phạm giới à, người tạo điều ác thứ nhất là tổn hại đến cái gì thọ mạng thứ hai là tổn hại đến cái gì phước báo à, gọi là tiền của đó ha cho nên là bây giờ chúng ta ai cũng phạm giới rồi phải không nghe nói như vậy thì cũng cũng sợ rồi thì bây giờ sẽ qua cái phần phần sám hối thưa đại chúng sám hối à, âm phạn nó là sám ma à, sám ma tàu dịch sám tiền khiên mà hối hậu quá có nghĩa là ăn năn những cái lỗi trước và chừa bỏ cái cái lỗi sau à, đấy là à, là cái chân lý của sám hối à. còn ví dụ mình sám hối đó mình ăn năn cái lỗi trước đó nhưng mà cái lỗi sau mình không chừa mình cứ phạm thì không thành cái công đức sám hối à, sư cô thí dụ mình hay có cái tật là cái miệng là nói làm cho người ta phiền não à, bây giờ mình nghe à, quý thầy quý sư dạy mình sám hối mình đến người kia mình nói à tôi xin lỗi chị nghe tôi lỡ nói những lời như vậy à, rồi sau <laughs> hai ba bữa tiếp tục nói nữa à, <laughs> thì thế thì mình cứ chừa được cái lỗi sau không không chừa mà mình càng nói mình không không sửa đổi thì hai người lại cán bất hòa cái sự mâu thuẫn nó nó xảy ra mà không làm cái lỗi sau nữa gọi là là sám cái lỗi trước mà chừa cái lỗi rồi sau như vậy mới mới thành phép sám hối à, vậy thì bây giờ đi vào cái thực tế của phép sám hối thì chúng ta sẽ có bốn cách để chúng ta sám hối đây là à, rất là quan trọng để chúng lắng nghe ha pháp thứ nhất là tác pháp sám gọi là chua phả sam à, thứ hai là thủ tướng sám sầu sang sang thứ ba là hồng danh sám là khổng miệng than và cái cuối cùng là vô sanh sám ủ sân sanh thì ba cái trước là sự sám cái cuối cùng gọi là lý sám hối à, bây giờ chúng ta thực tế đi vào từng cái một à, tác pháp sám nghĩa là sao nghĩa là khi chúng ta phạm bốn cái giới trọng đầu tiên ở theo giới thanh văn thì không được phép sám hối nhưng mà cũng trong một số bài kinh là được phép sám hối như vậy sám hối như thế nào là mời trong đại tăng là tỳ kheo 20 người thanh tịnh và bên ni nếu như ni phạm á, thì lại thêm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thành hai bộ đại tăng ni và tăng như vậy là cộng lại là 40 vị tỳ kheo thanh tịnh rồi mình ra trước mình bạch cái lỗi của mình ừ, như vậy như vậy đó mình xin sám hối à. nhưng mà ở thời điểm bây giờ thì mình làm cái điều đó không được vì sao quý vị có hai điều thứ nhất là mình đã, làm sao mình tìm ra một người thanh tịnh mà bây giờ đòi hỏi tới 40 người thanh tịnh 40 người thanh tịnh thì không thể tìm ra được tại vì ai ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm đâu có ai dám là tôi là thanh tịnh tôi đứng ra tôi cái thọ nhận cái sự sám hối của vị phải không cái thứ hai nữa là tâm mình á, là khi phạm lỗi rồi á, là hay có một cái thái độ là giấu tội che giấu à phải không quý vị à, có những lỗi thì mình có thể nói nhưng mà có những lỗi mình không dám nói mình che giấu à, cho nên là cái che giấu đó thì thì mình sẽ không có được cái dũng khí để đứng trước đại chúng để mình nói ra cái lỗi của mình để mình sám hối à, mà cho dù bây giờ mình có được cái cái dũng khí như vậy đi thì cũng không tìm ra được đâu mà bốn chục người thanh tịnh như vậy để cho mình sám hối à, cho nên là cái tác pháp sám hối ở thời điểm này là khó thành tựu à, là vì hai cái ý à, như vậy à, cách sám hối thứ hai là thủ tướng sám thì cái này là làm được nhưng mà cũng hơi khó thủ tướng sám là sao là chúng ta giữ à, thủ là giữ tướng là cái tướng giữ cái tướng à, để chúng ta sám hối thí dụ bây giờ mình phạm lỗi rồi đúng không à, thì mình đối trước phật mình quỳ xuống và mình nhớ đến cái lỗi của mình rồi mình sám hối đến khi nào mà tội mình tiêu trừ đến khi nào mình sám hối mà xuất hiện hảo tướng thì tội mình mới được tiêu trừ à, hoa rơi hào quang nó nó phát nó phát à, từ cái bàn thờ Phật nó chiếu vào thân mình rồi mình thấy hoa rơi rồi trong mộng mình thấy những cái điều rất là là vi diệu à, hoặc là thấy Phật đến rờ đầu đấy thì trong kinh Phạm Võng nói như vậy thì cái này cũng hơi khó quá <laughs> vừa mình lạy Phật nhưng mà nhầm khi nó không thấy được hảo tướng à, phải không quý vị đâu phải dễ gì mình được thấy hảo tướng Phật đến rờ đầu à, thấy hoa thấy quang thấy phật phóng hào quang khó lắm à <laughs> đấy phần sám hối thứ hai à, rồi cái phần sám hối thứ ba pháp sám hối thứ ba là hồng danh sám hồng danh sám thì cơ bộ làm được nè là mình lạy hồng danh đức phật chúng ta đi sám hối các chùa là có 108 vị phật Thật sự trong đó chỉ có là 89 vị Phật thôi. Phía trước là 53 vị Phật và phía sau là có 36 vị Phật được trích trong hai bản kinh. À, thì chúng ta y vào cái danh hiệu của Đức Phật đó mà thành tâm lại sám hối. Vì sao? Vì mỗi một Đức Phật khi thành Phật thì Ngài trải qua vô lượng kiếp làm tất cả những điều công đức phước thiện mới thành tựu được cái hồng danh cái danh hiệu của ngài và đó cũng là một cái quả vị phật của ngài mà mình hướng về ngài mình đảnh lễ mình niệm ngài như vậy thì tội của mình sẽ được tiêu trừ tại vì sao mình đang hướng về một vị phật để mà mà sám hối Đấy. và quý vị biết trong cái hồng danh sám hối đó cái vị phật cuối cùng là tên gì à pháp giới tạng thân a di đà phật <laughs> cái điều này là vi diệu ở chỗ này đây. à, là nhằm khi mình có thời gian thì mình lại hết là những vị phật đó mà không có thời gian thì mình lại một không danh là nam mô a di đà phật tại vì pháp giới tạng thân a di đà phật nghĩa là trong pháp giới này toàn thân của đức phật là biết tất cả các pháp giới luôn và đức phật a di đà chính là cả Đức Phật. Đó. Vì sao? Vì Đức Phật nào cũng có vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức và vô lượng thọ mạng hết đó. À, và theo cái sự tu tập của sư cô á, là sư cô khuyên đại chúng á, nên lại hồng danh sám hối và bình thường mình tu pháp môn tịnh độ thì mình lại nam mô a di đà phật à, có một cái bài kệ một bài kệ sám này của hòa thượng nhất hạnh đã dịch mà rất là hay cũng từ à, cái âm hán ngữ mà ngài dịch ra như hồi sáng sư cô đọc cho quý vị đó là sư cô đọc được nửa bài thì bây giờ quý vị nghe à, trọn vẹn cái bài này để trước khi chúng ta thực hành sám hối thì chúng ta đọc cái bài kệ này lên nhé à con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê giận hờn và ngu si Nay con cúi đầu xin sám hối Một lòng xin cầu Phật chứng tri Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong nam mô cầu sám hối bồ tát à, cái bài sám này của hòa thượng nhất hạnh à, thì nó gói trọn trong hai pháp sám hối là sự sám và lý sám nó cũng à, gói trọn trong ý nghĩa của hai từ sám hối có nghĩa là hối cái lỗi sám cái lỗi trước và chừa bỏ cái cái lỗi sau vì sư cô đọc lại cho quý vị nghe ha con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy à, tại vì cái lỗi của mình á là hoặc là do mình nói hoặc là do mình làm hoặc là do mình tư duy mà nó cấu thành cái cái tội ha rồi do cái gì mà dẫn dắt đam mê giận hờn và và ngu si à, có nghĩa là vì tham hoặc là vì sân vì là si mà tạo ra à, nay con cúi đầu xin sám hối một lòng xin cầu phật chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới à làm mới là bỏ chừa cái lỗi lỗi cũ ha nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm à, tâm chúng ta lúc nào cũng cũng chánh niệm và cái ý chánh niệm này hòa thượng tuyên hóa dạy chúng ta đó à, có một pháp để giúp chúng ta luôn luôn giữ thân khẩu ý khỏi phạm những lỗi lầm dù rằng lúc đó mình đang bị tham bị sân bị si chi phối đó là mình sống trong chánh niệm và mình biết rằng á, khi mình làm cái điều này cho dù người khác không biết nhưng mà ai là người biết mình biết phật bồ tát biết thiện thần quỷ thần đều biết khi tâm mình chánh niệm mình nghĩ về cái điều đó là mình sẽ từ bỏ cái niệm ác à, cho nên nhiều người họ dám làm những cái điều tày trời là vì sao quý vị vì họ nghĩ là không ai biết vì người ta nghĩ là không ai biết cho nên mình mới dám làm cái điều đó nhưng một khi mình nghĩ rằng khi mà làm cái điều này rồi á mình biết phật bồ tát biết chư vị thiền thần đều biết nãy chí những cái đồ vật xung quanh mình nó cũng nhìn thấy hết à, phải không quý vị thì làm sao mình dám làm cái điều đó cho nên tâm phải giữ ngày đêm trống trong chánh niệm rồi nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa <laughs> đã phạm rồi bây giờ đừng phạm lại nữa hả à, lúc trước đến chùa là gặp cái gì cũng lấy không xin gì hết và bây giờ muốn lấy thì sao à, gặp sư cô để xin đó rồi qua cái phần vô sanh sám bao nhiêu lỗi lầm cũng gió do tâm thật sự không quý vị à, tội là từ tâm rồi tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lỗi lầm cho nên ở đây là nhập vào cái lý vô sanh đó à, à, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu luôn cái phép sám hối cuối cùng là vô sanh ờ, và theo như sự giải thích của giáo điển đại thừa thì nếu một người phạm tội ngỗ nghịch hoặc là một tỳ kheo phạm bốn cái tội gọi là tánh tội đó mà không được thông sám hối ở trong giới thanh văn thì được pháp sám hối ở trong giáo pháp đại thừa là dựa vào cái vô sanh sám này cho nên vô sanh sám này ai thực tập được thì dù tội mình có nặng như thế nào thì cũng sám hối được. Vì sao? Vô sanh là gì? Vô sanh là nói tất cả những pháp trên thế gian này chân tướng của nó là giả tạo, không có thật tướng. À, như vậy không có thật tướng thì tội có thật tướng không? Không có phước nó cũng không có thật tướng cho nên gọi là tội tánh vốn vốn không nó không có thật à, thí dụ như cái cái bình hoa này phải không quý vị bây giờ quý vị nhìn thấy cái bình hoa này và cái đĩa hoa này quý vị cho là nó nó thật có phải không nhưng mà ba bốn bữa sau thì vị, quý vị còn thấy cái, cái bình hoa này không nó biến thành gì rồi thành rác và trước ngày hôm qua nó đã có cái bình hoa này ở đây chưa chưa có như vậy vì sao nó có cái bình hoa này ở đây là nó kết được nhiều nhân duyên mà tạo thành thí dụ như là có người trồng hoa à, có cục xốp này à, có người cắm cái bình hoa này và có người đặt cái bình hoa này ở đây thì nó mới có à, và một khi ngày mai à, bắt đầu nó tàn rồi thì người ta mang ra bỏ rác thì nó đã còn cái bình hoa này tội của chúng ta cũng vậy lúc đó do chúng ta tham sân si một niệm khởi lên chúng ta tạo tác giết cha hại mẹ làm tất cả những điều tội lỗi nhưng mà do ở đó là do cái gì do lúc đó mình khởi tâm niệm niệm sân và kết hợp nhiều cái nhân tố lại thì mình mới phạm được cái tội tội giết à, sư cô thí dụ một người cầm con dao giết người hả thì bây giờ mình nói con dao là giết người có đúng không con dao giết người đúng không mà lấy gì mà giết nếu không có dao à. và nếu như giết người mà không có cái người đó ở trước mặt mình cái thành cái tội giết người không không cho nên đầy đủ nhân duyên hòa hợp mới cấu thành cái tội giết người tội tánh nó vốn không là như vậy mà đại chúng có rõ điều đó không à, chính vì mình hiểu được cái điều đó hiểu được cái tội tánh nó vốn không cho nên tội nó không còn nhưng mà không còn ở đây không phải là hết <laughs> chạy tội cho nên có một câu rất là hay à. lèo chỉ dê trang bẩn lại không 为了应去hoàn su trai có nghĩa là sao liễu là hiểu rõ nếu mình ngộ đó liễu tức là liễu ngộ đó thì sao nghiệp của mình đó, vốn là không gọi là dê trang bằng lại không tất cả những nghiệp chướng đều là tánh không trống rỗng không có thực tướng à, nhưng mà sao quay lẹo in suy hoạn su trai nếu mình không ngộ được thì mình tạo cái tội như vậy nhất định là mình phải thọ nhận cái oan trái đó thưa với đại chúng đức phật cũng dạy rồi nếu tội tánh của con người mà có hình tướng á, thì cả cái không gian này cái hư không này mười phương pháp giới không đựng hết cái tội chướng cái nghiệp chướng của chúng sinh à, nhưng mà cái pháp vô sanh sám hối này chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí mới sám được cái pháp vô sanh này còn phàm phu chúng ta là khó lòng mà ngộ được cái thật tướng của các pháp là vô sanh này. do đó mình đọc kinh bát nhã rất là nhiều nhưng mà mình vẫn vẫn không chứng ngộ được à, bài kinh bát nhã hoàn toàn là hiển thị cái lý vô sanh à, thì bây giờ trở lại bốn cái phương pháp sám hối này à, thì sư cô xin hỏi đại chúng nếu chúng ta thành tâm sám hối sự hoặc là lý mà sám trọn vẹn thành tựu được sự hoặc là chúng ta cho rằng chúng ta đã cũng chứng được pháp vô sanh đó thì bây giờ chúng ta tạo nghiệp rồi chúng ta sám hối tội đó có tiêu trừ hay là không câu hỏi này hơi hơi bị khó này à, <laughs> dạ. Phật dạy mình bốn cách sám hối đó Sự sám, lý sám Cho dù bây giờ là Mình nói là à, sự con cũng sám viên mãn rồi đó Thành tựu rồi đó à, Lý con cũng ngộ được vô sanh rồi đó Con sám rồi đó ừ. Thì bây giờ cái tội đó có được tiêu trừ không? À, thế thì mình sám hối làm gì? À quá sức là giỏi luôn á cho chàng pháo tay tội tính nó vốn là không nhưng mà mình khi mình phạm cái lỗi rồi thì mình thọ phải thọ nhận cái quả nhưng mà mình sám hối thì thay vì mình thọ cái quả đó nó nặng thì bây giờ mình thọ cái quả đó nó nó nhẹ cũng giống như cái ông gì gọi là đệ tử đức phật là ungala đó cái ông mà chiết 100 người đó mỗi một người chặt một cái ngón tay đó ừ, ông giết tới 99 người đó còn thiếu một người nữa à, thì gặp duyên đức phật quá độ ông sau khi ông trở thành tỳ kheo xuất gia chứng thánh quả a la hán nhưng mà ông vẫn bị cái nghiệp là người ta đâm người ta ta đánh đánh cho cho cho gần chết luôn à, thì khi ông chứng thánh quả ra đó hả là ngộ vô sanh rồi đó à, mà vẫn bị kết quả giết người đó chi phối bị người ta đánh người ta giết trở lại nhưng mà lúc đó đức phật đến à, bên ông và nói rằng à, này tỳ kheo ông hãy tham nhẫn bởi vì sao nếu như ông không sám hối à, không thực hành pháp sám hối của nghi, như lai thì đời đời kiếp kiếp ông sanh ra đều bị người ta chém người ta giết nhưng mà vì ông thành tâm sám hối cho nên cái quả báo giết người này ông chỉ thọ nhận một đời này mà thôi là chúng rõ không à. hay là đức phật hồi trước Đức Phật có giết năm à, giết một à, tên tướng cướp để cứu 500 người lái buôn câu chuyện này đó đúng không? Đức Phật cũng giết người. À, khi Đức Phật tu thành Phật rồi, cái trả cái quả không quý vị? Có khi Đức Phật ngồi thiền à, sắp chứng quả vì Phật thì thấy cái thanh kiếm á, nó cứ bay trước mặt, nó bay nó sạc qua sạc qua trước mặt Đức Phật. Đức Phật biết rằng là cái cái cái nghiệp giết người của mình nên trả cho nên đức phật đưa cái ngón chân cái ra cho cái lưỡi kiếm nó nó sẹt qua ngón chân của ngài đổ một cái tí máu thôi à, cho nên đại chúng hiểu sám hối nghiệp nó không dứt nhưng mà cái quả báo thì mình sẽ thọ nhận nó nhẹ nó nhẹ nhàng thay vì mình nhận cái quả nó nó đau khổ kịch liệt như vậy ở trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì bây giờ đức phật chỉ bị đổ một tí máu thôi chúng ta cũng như vậy không khác gì à, cho nên những cái lỗi lầm xưa mình lỡ tạo mình hãy để cho nó nằm xuống bây giờ hãy trí thành sám hối à, cũng giống như một cái ly nước à, chúng ta bỏ cái dốc muối này vào ly nước à, thì quý vị uống được không nó rất là mặn nhưng mà chúng ta mang cái nằm muối này bỏ ra ngoài dòng sông à, thì uống được không à, nước nó loãng ra rồi phải uống được à, cho nên là cái tội của chúng ta giống như là cái nắm muối này à, nhưng mà chúng ta sám hối à, thì giống như là chúng ta bỏ cái nắm muối này vào trong một cái bể nước rất là rộng thì nó loãng ra mình uống được bình thường không có ảnh hưởng gì cái vị mặn này không có ảnh hưởng gì đến ta cả à, cho nên phạm tội rồi thì sám hối cho nên là đại chúng đừng có lo lắng quá quan trọng nhất là mình có thành tâm sám hối hay là là không mà thôi mà giống như chiếc áo dơ rồi mình giặt lại bây giờ nó vẫn thơm thơm thọ à, và một cái ý cuối cùng mà sư cô nhắc với đại chúng là phải làm phước cho thật nhiều à, tội tạo rồi nếu phước mình làm càng nhiều thì sao à, gói trọn cái tội nó nó được từ phước chi có nghĩa là à, hối cái lỗi qua. Sáng vì sao lỗi đức trước. phật giết người mà chỉ nhận một cái à, cái cái quả báo là bị đổ máu một tí ở cái đầu ngón chân là vì sao vì đức phật tạo phước nhiều à, bên cạnh đó đương nhiên phật sám hối à, phước chi phối tội à, à, cho nên là mong rằng á, đại chúng à, nếu mình giữ được tâm chánh niệm mình không phạm đến điều lỗi thì quá sức là sung sướng rồi rất là hạnh phúc rồi à, nhưng mà cái điều đó thì không dễ gì mà đạt được là và ít nhiều gì mình có những cái điều sai phạm thì bây giờ đại chúng hãy cố gắng siêng năng mà sám hối người tu tịnh độ thì chúng ta hướng về đức phật a di đà sám hối à, và bên cạnh đó rằm mùng một thì chúng ta kết hợp lại sám hồng danh à, cho nên mỗi thời khóa sư cô đều dành cho quý vị hai thời là buổi sáng 15 phút đầu giờ vào sám hối và buổi chiều 20 phút sám hối là vậy bởi vì sư cô tự nghĩ mình cũng là người đã từng phạm lỗi lầm à, nhưng mà quý vị cũng giống như sư cô à, cho nên chúng ta hãy siêng năng mà sám hối à, biết được pháp sám hối thì mình thực hành nó dễ dàng biết được những điều mình tránh đi những tội thì mình thực hành thì mình càng nhẹ nhàng à, anh chị đức phật à, hôm nay Hôm nay sư cô xin trình bày đến đây. À, bây giờ xin đại chúng hãy chắp tay trang nghiêm. Hồi hướng quyền à, đêm công à, đựng đầy à, hướng về không tận cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phần đạo tự do xả thiền